thì tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2020, cụ thể như sau. Theo như báo Tuổi Trẻ, trước tình hình dịch bệnh ở các địa phương diễn ra khác nhau, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ diễn ra làm hai đợt. Cụ thể, các địa phương không có nguy cơ cao thì tổ chức theo kế hoạch, còn lại các địa phương có nguy cơ cao như Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ tổ chức ở đợt 2. Ở các địa phương không thuộc nhóm nguy cơ cao, thí sinh thuộc diện F1 và F2 cũng sẽ được thi vào cùng thời gian với đợt 2 với Đà Nẵng và Quảng Nam. Bộ Giáo dục Đào tạo nhấn mạnh kỳ thi cần phải đảm bảo lợi ích tối đa cho các em học sinh cũng như sự an toàn của thí sinh lẫn thầy cô và cả người làm nhiệm vụ công tác coi và chấm thi. Trước đó vào ngày 1 tháng 8, Đà Nẵng và Quảng Nam đã chính thức có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị về việc tổ không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vì diễn ra diễn biến vì à, diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Cụ thể, thành phố Đà Nẵng gửi văn bản đề xuất về việc không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia ở địa phương này xét đặc cách tốt nghiệp với toàn bộ thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi, đồng thời có những giải pháp phù hợp với những học sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học. Bên cạnh đó, Quảng Nam cũng có kiến nghị gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về uh, về ba phương án liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Và theo như Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện Bộ vẫn chưa tính đến phương án không tổ chức thi ở tất cả các địa phương. Nhưng văn những văn bản này sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo chính phủ trong cuộc họp vào ngày mai và sẽ chính thức và trả lời chính thức các kiến nghị của địa phương kèm theo chỉ đạo cụ thể để các địa phương yên tâm. Đó. Như vậy chúng ta vẫn phải chờ vào cuộc trả lời chính thức vào ngày mai để xem sẽ như thế nào. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn chúc quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ